và hôm nay là mình sẽ thực hiện món bánh kẹp tàn ong bơ sữa này mời quý cô chú và anh chị và các bạn cùng theo dõi mình sẽ làm món bánh kẹp tàn ong này nha món bánh kẹp tàn ong này mình chuẩn bị những nguyên liệu sau đây thứ nhất là trứng đường bột mì sữa tươi sữa đặc đó cô chú và bơ dụng cụ để mình là nướng bánh là khuôn nướng khuôn nướng và à, dụng cụ để làm là mình dùng máy đánh trứng nha rồi thì mình chia sẻ chi tiết đến quý cô chú anh chị là cái à, nguyên liệu để à, làm món bánh này nha thì à, mà mình có dùng trứng nè trứng này cô chú dùng trứng gà hoặc là trứng vịt cũng được nha đều được hết thì trứng này á, là mình dùng 500g trứng 500g trứng này á, là có 7 quả trứng nha cô chú đường cát đường cát á, thì mình dùng là 250g đường cát đó bột mì bột mì thì mình dùng là 250g hoặc là 300g bột mì nha cô chú rồi sữa thì mình dùng là 100g sữa sữa đặc bơ thì mình có 8 80g bơ tiếp theo mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi mình sẽ làm món bánh kẹp đàn ong này nha và đầu tiên là mình sẽ à, đánh trứng đánh trứng cho nó tan trứng ra rồi mình cho đường vô mình đánh cho nó thật là dậy trắng lên nha rồi trước tiên á, là mình à, lấy trứng ra nha cô chú thì ở đây á, là mình có 7 ờ, quả trứng nha 7 quả trứng tương đương với lại là 500 gram trứng thì cô chú dùng trứng gà hoặc là trứng vịt đều được nha mình dùng ờ, trứng vịt đó mình dùng trứng nha ờ, trứng vịt nha thì mình sẽ lấy 7 7 quả trứng này ra để mình đánh cho nó tan ra nha cách làm bánh à, kẹp tàng ong bơ sữa này rất là dễ nha quý cô chú đặc biệt à, thơm béo của mùi bơ và với cách làm này thì mình thay thế cho nước cốt dừa nha trường hợp mà quý cô chú à, không có nước cốt dừa thì quý cô chú dùng bơ và sữa để thay thế nước cốt dừa rồi mình được 7 quả trứng mình à, nó gớt cái vỏ này mình lấy ra nha cô chú đó rồi tiếp theo là mình à, sẽ đánh cho tan bảy quả trứng này ra nha rồi mình cho đường vô tiếp theo là mình đánh cho cái trứng này cho nó à, tan ra rồi như vậy là trứng của mình đánh ờ, tan ra xong tiếp theo là mình cho đường cát vào đây nha để ờ, mình đánh cho trứng này cho nó thật là dậy lên nha quý cô chú rồi mình cho đường cát vào nha thì ở đây á, là mình cho 250g đường cát để mình đánh cho cái bột trứng này nó dậy thật là dậy trắng lên rồi tiếp tục là mình đánh cho nó dậy thật là dậy lên nha cô chú rồi cái phần trứng á, mình đã đánh cho nó dậy à, thật là trắng lên rồi và tiếp theo á, là mình cho sữa vô để mình đánh, đánh cho nó đều sữa nha và mình à, cho bơ vào nha tiếp theo là mình à, cho sữa sữa đặt vào thì ở đây á, là mình dùng 100g sữa nha đó mình cho sữa đặt vào trong bột rồi mình đánh cho cái sữa này nè cho nó tan cái sữa này ra thì sau đó mình cho bơ vào nha mình à, tiếp tục mình đánh cho nó sữa cho nó tan ra nha rồi như vậy là phần sữa với à, trứng đường mình đã đánh cho nó tan vậy trắng ra đều rồi và mình chuẩn bị để mình à, cho bơ vào thì để à, cho bơ vào cho nó tan ra nhanh đó, thì cô chú dùng bơ rồi cô chú cho vào chảo để mình nấu lên cho bơ nó tan ra trước rồi mình cho vào đây để mình đánh lên nha mình chuẩn bị cái à, lò để à, mình cho bơ thì ở đây là mình dùng 80g à, bơ một hộp bơ như đó bơ này thì mình dùng khoảng 60g rồi mình cho lửa lên đó mình cho lửa lên cho nó nóng chảo nha rồi mình cho bơ cho bơ vô để cho nó chảy cái bơ này ra nè cô chú mình đánh cho nó đều đó mình cho bơ vô chảo mình cho khoảng 50g ờ, bơ thôi 50g bơ thì cũng rất là béo rồi đó mình thắng cái bơ này cho nó nó, nó chảy ra nha mình làm ở đây rất là béo hôm nay là mình làm ờ, bánh kẹp đàn ông bơ sữa nha đó cô chú thấy là nó ờ, nó tan ra nè đó. rồi là mình dùng à, dùng cái cái à, nước bơ này mình cho vào bột mình lấy bơ này nè cô chú mình à, cho vào bột nha đó mình cho vào bột hoặc là mình để nguội mình cho vào bột cũng được rồi mình chừa lại một ít để mình thoa khuôn nha chừa lại một ít ít thôi ít mình thoa lớp đầu tiên thôi đó như vậy là phần bơ với đường sữa trứng mình đánh đã cho vào xong rồi tiếp theo là mình đánh cho nó đều cái bơ này ra nha Rồi như vậy là mình đã đánh à, trứng, đường, sữa, bơ xong và tiếp theo là mình chọn bọt nha. Thì cái khâu chọn bọt là cái khâu chọn à, sau cùng. À, mình dùng à, bột mì nha thì bột mì á là mình dùng 250g à, bột mì đây là bột mì nha bột mì cô chú dùng bột mì đa dụng cô chú dùng 250g bột mì cô chú chọn vào bột bột trứng đó mình chọn à, bằng tay hoặc là bằng máy cũng được nha thì thông thường á, là tới công đoạn này là mình dùng bằng tay đó mình chọn cho nó à, đều bột mì này ra cô chú chọn thật là đều cái bột mì này ra nha cô chú đó à, mình à, chọn bột mì xong và tiếp theo á, là mình à, cho khuôn lên lò để à, mình nướng bánh nha rồi thì mình à, trước khi mình nướng á, thì mình à, để khuôn lên lò và mình để cho cái khuôn cho thật nóng nha mình để khuôn lên nóng ở đây đó mình còn chuẩn bị một à, ít bơ một chút xíu nữa mình thoa khuôn nha nhưng mà mình chỉ có thoa một cái lớp đầu tiên thôi khuôn nóng thì mình trở lại nha cô chú mình trở lại cho nó đều khuôn nha cô chú hãy à, quậy cái bọt này nè cho nó mịn ra nha đó cho nó mịn ra thì đây là cái bọt mình pha với à, cách pha là à, bơ sữa nha mình không cần dùng nước cốt dừa ở những video hôm trước thì mình có chia sẻ đến quý cô chú là làm bằng à, nước cốt dừa nhưng mà video này thì mình không làm bằng nước cốt dừa mà mình làm bằng à, bơ với lại sữa rồi giờ à, khuôn nóng mình thoa thoa bơ lên khuôn nha thì cô chú thoa thoa chỉ có thoa một lớp đầu tiên thôi nha cô chú cô chú dùng bông cô chú thoa nha mình dùng uh, bơ đó cô chú thoa cho đều khuôn nha mặt trên và mặt dưới bơ này là à, dạng dầu đó cô chú dầu à, thực vật đó. mình thoa lên cả bề trên luôn nha mình chỉ kết hoa cái đầu tiên thôi nha cô chú và cô chú ờ, chú ý là phải để cái khuôn cho nó nóng lên nha đó mình phải thoa cho nó đều rồi mình trở lại đi mùi bơ luôn rồi khuôn đã nóng lên rồi đó cô chú mình à, đổ bọt nha thì ở đây á, mình à, dùng giá mình múc à, một lượng bọt vừa với lại cái cái khuôn mà mình đổ vô nha thì cô chú lượng cho nó vừa thôi vừa lượng bọt thôi nha rồi mình cho vào khuôn mình để cái khuôn này cho đều nha cô chú để mình nướng thử cái bánh đầu tiên này như thế nào nha cô chú thấy bánh à, nó vàng gần vàng à ha mình nướng cho nó vàng chút xíu nữa mình lấy ra được rồi rồi bây giờ à, mình lấy bánh ra nha thì đây là cái bánh à, đầu tiên mình nướng nè cô chú đó nó vàng như vậy là mình lấy ra được rồi mình à, lấy bánh này ra mình đổ cái khác nha nó có bốn muối nè mình lấy ra nó rớt ra luôn rồi nó rớt ra luôn đó được một cái ha và mình à, làm cái khác nha rồi mình à, cho dầu vào khuôn nha cô chú cô chú có nướng à, không có nước cốt dừa thì cô chú cho dầu nha nãy mình dùng bơ ít quá nó à. cho vào khuôn nha lấy cái thứ hai ra nha cô chú wow vàng rất là ngon luôn cô chú ơi vàng rất là ngon luôn để mình lấy ra nguyên cái nha tại vì cái à, cái khuôn này á, là nó có bốn muối nó có bốn muối nè thì à, mình lấy ra nó dễ bị tách ra mình lấy cho khéo nha rồi mình được hai dĩ rồi nóng quá thơm quá và mình đổ cái khác lên khi mà mình đổ cái khác đó là mình dở cái khuôn lại mình trở tại vì cái bề bề trên đó nó nguội rồi mình trở lại cho nó cân đều lại thì mình nướng cái bánh đó, nó mới đều hai hai mặt nha mặt trên và mặt dưới như cái bánh này nè đó mình nướng phải làm sao phải cho nó đều màu nha và đặc biệt cái bánh này á, là phải mềm và xốp đó mềm và xốp nha rồi mình đổ ra cái khác cái khuôn này làm bánh rất là mau á cô chú rồi mình để xuống mình để xuống rồi mình trở lại liền nha đó bánh nó vàng à cô chú rồi mình lấy ra nha với à, cái cách mà mình chia sẻ với cô chú á, thì à, cũng à, rất mong là cô chú làm được như mình nha món bánh kẹp đàn ông bơ sữa làm rất là đơn giản nó mềm rất là mềm luôn nè cái màu bánh cũng rất là ngon luôn ăn thì nó có cái vị à, măng mặn nha rất là ngon mình lấy à, ra từng miếng từng miếng luôn á nó tại vì nó à, nó mềm quá nó mềm nó mịn quá thành ra là nó không lấy được ra được một nguyên một cái nó rồi giờ mình à, tiếp tục mình cho bọt vào nha ban đầu như cách hồi nãy là mình phải chở khuôn rồi mình cho bọt vào rồi tiếp theo là mình à, lấy bánh ra nha cô chú thì à, bánh này á à, mình làm à, nãy giờ là cũng rất là nhiều rồi đó hết bột luôn đó nè cô chú nhìn thấy ui già nóng quá đó mình lấy ra nha đó mình lấy ra rất là dễ rất là ngon luôn nè cô chú ừ. rất là ngon luôn nha rồi cái bánh này mới vừa lấy ra rất là nóng luôn đó đây thì đây là cái à, dĩa bánh mà mình mới vừa làm ra nè quý cô chú thì để à, mình à, thử một cái mình bẻ ra một cái cho cô chú thấy như thế nào nha đây màu thì rất là vàng đều màu nha cô chú thì à, cái bánh này á, đặc biệt cái bánh này á, là thứ nhất là mình dùng á, là nó có cái vị là hơi mặn mặn nha hơi mặn mặn một chút xíu khi mình ăn á, là ít có có ngán và nó thơm cái mùi bơ và và à, mùi mùi bơ và và cái cái độ béo của sữa mà mình dùng không, không mình không dùng nước cốt dừa đó mình chỉ dùng bơ với sữa thôi đó thì à, thì đây là cái bánh à, mình mới vừa nướng ra đó cô chú nhìn thấy à, rất là ngon luôn nha và rất là Ờ, mình dùng là cảm thấy là mình rất là thích với cái cách làm này thì à, qua video này mình hy vọng là quý cô chú anh chị à, làm được món bánh như mình nha thì à, sau, sau cùng mình xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo nha